địa ngục hiểu theo tên gọi thì là nơi có điều kiện sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt ở đó chúng sinh hữu tình vui ít khổ nhiều dai dẳng không ngừng tình cảnh thực của địa ngục thê thảm gấp muôn triệu lần so với những điều phim này miêu tả và đối diện là tiểu địa ngục diều võ độc theo tên gọi thì là địa ngục có nhiều nồi đồng nhỏ bày đầy khắp nơi nồi đồng bị lửa địa ngục hừng hực nấu sôi sục chúng tôi là vì các quỷ tốt nhấc bổng lên ném vào nồi đó lại vớt bộ xương lên vừa rời khỏi chỗ thịt da đã liền lại y như cũ lại bị ném chút đầu xuống rồi vớt lên da thịt hồi phục lại bị ném chút đầu xuống nữa lại vớt xương lên lại tiếp tục tiếp tục mãi không bao giờ hết kinh khủng hơn là quỷ ở tiểu địa ngục diều chó đồng này bẩm sinh có vuốt sắc nhọn cào đất từng mảnh thịt da tội nhân ném vào nồi đun nát nhiệt cho đến khi chỉ còn cung xương khung xương nháy mắt lại mọc thịt da lại bị cào xé đến lúc chỉ còn xương thịt da lại hồi phục lần nữa lại tái diễn không bao giờ chấm dứt mọi người ào ra lần nữa rơi hết vào địa ngục mới lần này là tiểu địa ngục cối xay có diện tích và thời gian hành tù giống ở các địa ngục trước chỉ các cung cách hành hạ tội nhân có Ngụy Tốt chất tội nhân linh cối xay sát khổng lồ Bị lửa địa ngục thiêu đốt Đỏ được cả trong lẫn ngoài Con quỷ quăng toàn bộ chúng tôi lên trên cố Rồi đè tảng đá khổng lồ lên kế cho khối đá lớn áp trên cùng ép đến khi tất cả dẹp lép rồi tảng đá cứ xoay tròn như cối xay nghiền nát tất cả máu như nước sông chảy qua một bên trên cối xây chỉ còn lại bột xương khi còn gió thổi qua bột xương lại hình thành thân xác mới để rồi con quỷ theo bốn cũ soạn lại hành hạ khủng khiếp tái đi tái lại cảnh tượng thế thảm không bao giờ kết thúc cho tới một ngày tất cả quỷ và dụng cụ hành hình trong địa ngục biến mất tầm mất tích cổng địa ngục mở ra lần nữa mọi người lại ùa chạy lần này gặp tiểu địa ngục thùng đo con quỷ cho những thùng đo nóng đỏ chụp lên thân chúng tôi thiêu cháy chân tay đau đớn không tả xiết chỉ còn lại ít xương cơn gió lạnh vừa thổi ngang thịt da bọc lại khổ hình tiếp tục rồi lại hồi phục không ngớt như thế đau đớn này nếu không trải qua sẽ chẳng thế nào tưởng tượng nổi Cứ như thế Trải qua 13 tỷ rưỡi năm cõi người Cổng địa ngục lại mở Hình cù và quỷ tốt đều biến mất Đám người lại tháo chạy không quay lại ra khỏi tiểu địa ngục thùng đó này lại trở vào địa ngục gà Nơi đây không có những tên quỷ đáng sợ chỉ có vô số gà sắt khổng lồ từ gối trở lên nung đỏ rực còn phát luồng nhiệt rất nóng chúng chạy lung tung giữa bầy người kẻ nào bị gia phải đều bị thương bị phỏng dù chúng chạm nhẹ chân tay da thịt cũng cháy xém khiến thân hình bị lửa bao bọc thực cháy xèo xèo hòa vào tiếng gào thảm thiết cháy rừng rực đến tận khi trên đất chỉ còn lại bộ xương tạc Gà sắt đứng yên, Cơn gió lành lạnh thổi ngang Bộ xương mọc đủ thịt da Lần nữa hồi sinh Để rồi con gà sắt lại dẫm đạp lại bén lửa bị bốc cháy kêu gào gá bụng chỉ còn trơ xương thịt da bọc lại cứ tiếp tục tiếp tục tiếp diễn không kết thúc ngày nào cũng bị hành hạ không dứt như thế kêu gào không ngớt kêu gào mãi kêu gào mãi cho tới mười ba tỷ rưỡi năm sau gà sắt đột nhiên biến mất cổng địa ngục lại mở bảy người lại điên cuồng lao ra rơi vào địa ngục sông tro đợi tất cả vào sông nơi này chợ biến thành con sông lớn mênh mông nước trò đủ dạng chảy xiết tiếng ầm ầm tạo cảm giác rần rần đáy sông gắn đầy gai sắt dài ngắn hai bên bờ sông mọc đầy rừng cây bén như dao cạo trong rừng nhung nhúc lũ cho đèn tài nanh ác dơ bẩn hôi hám thè lưỡi đỏ như chờ đợi điều gì bên cạnh bọn chó còn có vô số quỷ cầm vũ khí kỳ quặc nhìn lơm lơm xuống mặt sông hai bên bờ sông mọc đầy bụi cây nhỏ có tên là Samala. Thân cây chi chít gai dài nhọn quắt, mức độ bén mót tựa như vừa được mài xong. đến đây rồi tất cả chúng tôi rơi hết xuống con sông kinh dị khủng khiếp này mọi người nhảy dùa bám leo lên nhưng bị gai sắt dưới sông móc níu khiến cho da thịt rách bươm đau đớn vô cùng chịu đủ khổ sở lên được bậc lại bị cây gai bên sông hành hạ mãi mới leo lên nụ thì cành cây bé như dao cạo cứa rách thịt da thân không còn chỗ nào lành lặn gã quỷ nhìn bộ dạng thảm thương của chúng tôi cười mai mỉa các người đến đây làm gì vậy có cần gì hay không cả bọn tranh nhau nói giờ chúng tôi đói lắm phải tìm cho ra chút gì bỏ bụng con quỷ cười ha hả trả lời <laughs> dễ ẹt chỗ bọn này nhiều đồ ăn lắm chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con quỷ đứng bên cạnh xô ngã lăn ném lên tấm sắt đỏ rực gần đó nó là dùng kềm sắt banh miệng nhét hòn sắt đun đỏ vào trong hòn sắt vừa lọt vào trong khoang miệng đã cháy xèo xèo hòn sắt theo thực quản lăn xuống ruột đến đầu cháy rực đến đó thân bị cháy cực kỳ thay thảm lát sau lửa tắt hòn sắt biến mất chỉ còn trơ xương rải rác khắp rừng cây cơn gió lạnh thổi qua bộ xương bọc lại thịt da tội nhân sống lại lại bị lũ chó to đen tái nanh ác lao đến cắn xé có còn cắn đứt họng có còn hoàm tay chân mông và bất kỳ chỗ nào trên thân chúng sẽ nát thịt da lũ chó mồm ngắm đầy thịt người vẫn không ngớt cầm gừ tru dọa chỉ lát sau thân hình không còn chút thịt nào khung xương trắng hiếu và máu vương dại khắp rừng cây cơn gió lạnh thổi qua bộ xương của chúng tôi lại mọc đủ thịt da chúng tôi sống lại quỷ và chó lần nữa lao đến để trốn chúng chúng tôi đành hoảng loạn chạy về phía sông tro gai sắt của cây sabala lại đâm vào thân chúng tôi khiến chúng tôi không động đậy được. Trong đường cây, lũ chim sắt không biết từ đâu bay đến. mổ chúng tôi bằng mỏ chim nhọn quá quét ngày một lỗ to trên sọ con chim cuốn kiếp còn moi não tụy bên trong ra ăn sống đau đớn kinh khủng không thể nào chịu nổi bị chim ăn não xong thân hình chúng tôi rơi xuống sông lại bị gai sắt móc dữ, rách bươm công ít thịt da chúng tôi thấy tình hình không ổn rồi tìm đủ cách lên bờ Tình cảnh thê thảm tái diễn Ngày tháng bị ta tấn hành hạ Cứ thế trôi qua Đến khi đủ mười ba tỷ năm rưỡi trận gió lớn có tên là hòa hợp thổi ập đến những kẻ còn dùng dãy dưới dòng sông bị gió thổi giạt lên bờ mọi thứ trong địa ngục đó lần nữa biến mất cổng địa ngục lần nữa mở toang chưa ra khỏi địa ngục sông tro lại gặp phải địa ngục dán chặt quỷ ở địa ngục này nhấc chúng tôi lên ném hết xuống tấm sắt đùng đỏ rồi cầm búa cực lớn cả chúng tôi thành tình mảnh nhỏ chặt xong gom lại một chỗ cơn gió lạnh thổi qua thịt da chúng tôi liền lại sau đó bị chặt chặt xong liền lại lại bị chặt từng mảnh cứ thế liên hồi tiếp diễn không ngừng nghỉ lại trải qua mười ba tỷ rưỡi năm lũ quỷ và cảnh tượng đó đều biến mất cửa địa ngục mở toang lần nữa bầy người lại chạy ảo ra vừa thoát khỏi địa ngục gián chặt do bị nghiệp lực dẫn dắt lại rơi vào địa ngục từng giặc đời này vô cùng kinh khiếp có loài chim mỏ sắt không biết từ đâu bay đến Đậu trên vai chúng tôi Dùng mỏ sắt quét mắt chúng tôi ra nuốt sống Trên không trung chợt có mưa đào rơi xuống nhưng lưỡi đau đó chém nát thân chí tôi nhưng thần thức chúng tôi vẫn cảm nhận rõ cây đào đứng từng lưỡi đau gây ra bị chém chặt xong gió lạnh thổi qua thân chúng tôi liền lại lại bọc đủ thịt da lại bị băm chén lại hồi phục lại mọc thịt da cứ luân hồi vô hạn như thế Đến khi đủ 13 tỷ rưỡi năm Mưa đào không rơi xuống nữa Chim mỏ sắt bay sạch Cánh cổng địa ngục mở ra Đám người lại nháo nhào chen nhau Thoát khỏi địa ngục rừng. lại chạm trán địa ngục sói chồn lũ chồn sói ở đây cực kỳ khủng khiếp thấy người là cắn thấy thịt là ngoạm lũ chó hung ác nhà nanh há mõm rứt sạch thịt trên thân chúng tôi còn tru lên từng hồi kinh dị sau khi thịt da bị ngoạm rất sạch giây lát sau đã mọc thịt da mới để lũ chồn sói tiếp tục cắn xé cho đến khi không còn một mẫu khi thịt mọc lại đủ chúng lại cắn xé tiếp diễn không ngừng dù mọc thịt da mới bị cắn xé mãi vẫn hồi phục nhưng những đau đớn hành hạ chúng tôi không kể xiết Cứ thế, 13 tỷ rưỡi năm trôi qua. Lũ chồn sói biến mất. Cánh cổng địa ngục lại mở. Đám người tranh nhau ùa ra, thoát khỏi địa ngục chồn sói. chẳng ai biết chẳng kế sẽ gặp những cực hình gì mọi người lại lo tìm mái nhà để trú ẩn thấy cổng tòa thành trước mặt đang mở tôi cũng theo họ chạy ùa đến vừa vào bên trong cổng thành đã lặng lẽ đóng chặt nhìn trên tường có ghi tên địa ngục bằng già diện tích 10 triệu mét vuông còn đã băn khoăn không biết gió rét từ đâu ập tới gió thổi đến thân hình chúng tôi bị đóng băng ngay da thịt kinh mạch xương tủy đều gãy đát khúc rơi ra thành từng mảnh nhỏ do rét gừng thổi các bệnh dùng trả đông các mảnh tụ lại thân hồi phục như cũ chỉ ít lâu gió rét ập tới tất cả lại bị đóng băng lại rã ra từng mảnh rơi rải rác rồi tụ lại lại nát dụng lại phục hồi cứ thế cứ thế cứ như thế tuyệt vọng và đau đớn thảm khốc thấu đến trời xanh lại chen nhau ùa ra thoát khỏi chỗ quỷ cũng chê Nơi đây chính là hoạt đại địa ngục Đại địa ngục thứ nhất Không dễ so sánh sơ lược khổ sở nơi đây Với 16 tiểu địa ngục khác đau đớn hành hạ dày dò khó mà diễn tả nơi đây là đại địa ngục bậc nhất cùng với 16 tiểu địa ngục khác đại địa ngục thứ hai có tên là hắc thần đại địa ngục người ở đây thân hình rất cao lớn cao hơn cả người ở hoạt đại địa ngục họ có tuổi thọ hai mươi ngàn năm một ngày nơi đây bằng 7.500 năm cõi người Cứ 30 ngày làm một tháng 12 tháng thành một năm 20.000 tuổi so với cõi người thành 27 tỷ năm vi của đại địa ngục hắc hạnh cũng có 16 tiểu địa ngục với diện tích mỗi cái 10 triệu mét vuông dây xung quanh nó Công năng và tên gọi của 16 tiểu địa ngục này cũng giống như ở hoạt đại địa ngục. Tên cũng chia ra là địa ngục khách dân xa địa ngục tân nước tiểu địa ngục ngủ xoa địa ngục đói địa ngục khát địa ngục máu mủ địa ngục một chỏ đồng địa ngục nhiều chỏ đồng địa ngục cối xay địa ngục thùng đó địa ngục gà địa ngục sông tro địa ngục dán chặt địa ngục lưỡi đao địa ngục trùng sói và địa ngục giá băng chỉ có điều thời gian hành tù dài hơn đến tận 27 tỷ năm tại sao địa ngục này lại có tên gọi hắc thật do tất cả chúng sinh trong đó vì ác báo tích lũy hiện tiền nên trên không trung tự dưng xuất hiện vô số ức triệu sở thừng cực lớn cháy rực giữa địa ngục hắt thẳng có khói mù dày đặc thần cháy đến độ nào đó sẽ đứt thành vô số sợi ngắn rơi xuống thân thể chúng sinh trong địa ngục họ bị bắt lửa ngay thịt da gân xương tủy cháy sạch còn có từng sách thấy người là trói nghiến thấy thịt liền hiu và liền đục thủng đến tận tủy mới thôi đâu thân người bốc cháy dãy dùa đến đó tiếng kêu gào không ngớt mùi xương thịt cháy khét tạo thành cảnh tượng thê thảm chưa từng có Bọn quỷ nơi đây lại dứt mọi người lên Ném hết xuống tấm sắt đỏ trực Dùng xích sắt hung nóng đực Sắn thân người ra từng mảnh Có kẻ bị tách làm đôi Người bị chia thành ba khúc Thậm chí bốn năm mảnh hoặc thành một trăm một ngàn mảnh nhỏ nào không sắn được thì dung búa chặt bừa đến khi thịt xương lẫn lộn máu mè tung tuệ có tên quỷ còn dùng xích sắt nóng đỏ và cưa sắt cưa tội nhân ra thành từng mảnh giống như thợ mộc cõi người dùng thừng và cưa cưa gỗ ra từng khúc đủ cỡ đưa cho tội dân để họ tàn sát lẫn nhau toàn bộ quan cảnh là những thân người mất tay cụt chân phanh ruột những tội nhân bị hành hạ chịu đựng đến khi gần ngất đi thì tự nhiên thân hồi phục lại như cũ rồi lại bị hành hạ thảm thương cứ luân hồi như thế đến tận khi cổng địa ngục lại mở ra thời gian chịu tội ở hắc thành đại địa ngục chấm dứt thì 16 tiểu địa ngục cũng theo đó mở ra